anh em có nhu cầu gì về loa điều khiển từ xa loa mồi vẫy chim thú hay là gọi đơn giản là loa vẫy chim ấy tất cả các mẫu các loại luôn mua đồng liên hệ shop tới đấy à, hôm nay shop làm video để giới thiệu anh em một cái mẫu loa mới mẫu loa mới xuất hiện trên thị trường à, anh em nhìn sơ có thể anh em sẽ nhầm lẫn đây là cái mẫu loa Dani Q92 nhưng mà xin thưa với lại anh em đây không phải là Dani Q92 nhé, dòng này chơi hay hơn Q92 dòng này là Dani Q93 nhé, à, anh em lưu ý Dani Q93 đây à, bề, bề ngoài thì nó giống như cái Q92 thôi bao bì đây bao bì giống này đây là cái Q93 này thế còn đây mình lấy mẫu một cái Q92 cho anh em xem này vỏ hộp thì nó giống thôi nhìn sơ nó giống thôi đây nguyên cách cũng giống luôn kích cỡ giống luôn nhưng mà nó khác nhau và xây rõ ràng nhé đây là đai ni này Q92 này còn cái này là đai ni Q93 hai series hai mã số khác nhau nhá ở à, đây cái loại loa Q93 này ấy, là mới có nhá bên uh, shop mình mới phát triển được một hai thùng nó ổn định rất tốt thì hôm nay mình uh, giới thiệu uh, công khai đông đảo với anh em để anh em uh, cập nhật được uh, mẫu na mới đặt hàng nhé đây đây là ờ, cụ thể những cái phụ kiện của bộ loa Q93 đây à, mà anh em xem nhé cái này thì cơ bản nó vẫn là dòng Daini nó chỉ khác mã số với Q92 thôi nó là Q93 nhé à, đây mình sẽ mở ra đây phụ kiện như anh em thấy nó vẫn giống như Q92 thôi à, tay điều khiển này pin của tay điều khiển đây à, thân loa này thân loa này nằm trong uh, túi chống sóc nhá êm ái thân loa này à, giấy hướng dẫn nó giống quy trình hai thôi nhưng mà có nhiều điểm khác biệt đấy sau tí nữa mình sẽ trình bày cụ thể những điểm khác biệt ra nhé những khác điểm khác biệt rất hay luôn à, dây cáp sạc này à, cục sạc này à. và phía dưới phía dưới vẫn có là túi vải rèm di nhá cái vải màu đèn zin đây rồi tạm thời mình để phụ kiện ra đây đây mình xin giới thiệu với anh em à, mẫu loa Dyni Q93 cái này ấy, nó thiết kế tinh xảo hơn Q92 nhỏ hơn gọn hơn vẫn đáp ứng được mọi uh, chức năng cao cấp như là Q92 một số ờ, anh em là có phản hồi lại là uh, chê cái Q92 nó hơi bị nặng to thì đây thưa các bác đã có mẫu nhỏ gọn hơn gọn gàng hơn cho các bác chơi đây về số đo của nó nhé bề ngang bề ngang chỉ là 9 phân rưỡi thôi bề ngang 9 phân rưỡi thôi à, bề dày bề dày là 4 phân rưỡi nhá còn bề cao 10 phân rưỡi bề cao 10 phân rưỡi ở à, đây mình để bên cạnh một cái quy 92 cho anh em so sánh luôn đây thấp hơn Q92 này nhỏ hơn Q92 này và bản thân cái cân trọng lượng nó cũng nhẹ hơn ờ, Q92 là nặng 7 nặng 700 g còn Q93 chỉ nặng 500 g thôi nhá 5 nặng cái đây để mình nói cụ thể những cái chức năng chính của cái loa Q93 này những cái ưu điểm hơn cái này này thì tích hạt tích hoạt đầy đủ các chức năng cao cấp như của dòng Nini đó là ghi âm à, tua bài tua dữ liệu ấy à, chế độ im lặng à, tua bài tới tua bài lui và hiệu ứng âm thanh hiệu ứng âm thanh bắt chép là có thể điều chỉnh được nhé và đều nhận tín hiệu từ thẻ nhớ và USB à, cái điểm khác biệt và điểm nội trội và cái ưu điểm nhất của dòng loa Q93 này ấy, đó là về kích cỡ này nhỏ gọn này và cái điểm đặc biệt thứ hai ấy là về hệ thống điện hệ thống điện nguồn nhé của Q93 này và hệ thống sạc cho Q93 nó cũng có rất nhiều cải tiến hơn nhé à, ờ, pin dùng cho loa Q93 này là pin nguồn điện của nó là 5V2 nhá 5V2 5V đấy nguồn điện 5V à, ờ, chính vì vậy khi sạc cho loa này sẽ dùng chung với cục sạc giống như của điện thoại nhé cục sạc 5V cục sạc 5V giống như điện thoại à, đây là cái dây cáp sạc mà bộ loa cho theo bộ loa cho theo dây cáp như này à, các bác nhìn đây đây là đầu USB này đây đầu chân tròn để cắm ở đây này đầu USB này sẽ cắm ở trên sạc và cục sạc này là nguồn sạc là 5V nhá nguồn sạc là 5V à, các bác lưu ý nhá nguồn sạc là 5V đồng nghĩa với việc loa Q93 này sẽ dùng chung được với cục sạc điện thoại dùng chung được cục sạc điện thoại rất chi là phổ thông nhá rất dễ chứ không như là mấy cái dòng loa điều khiển từ xa khác nguồn điện của nó là 7,4V đây cục sạc nguồn điện là 7,4V cục sạc nào nữa cục sạc Q93 nữa ngoài cái này ờ, nguồn điện là 7,4V ấy thì phải dùng loại sạc đặc biệt dùng loại sạc đặc biệt là 9V tới 10V ở đây ăn cơm em ăn cơm em À, nguồn sạc nhá là 9V tới 10V mới sạc được cho cái dòng loa Q92 này hoặc là tất cả các dòng loa điều khiển từ xa khác các mẫu ZI898 hay các mẫu ấy là đều dùng nguồn 7,4V và cái nguồn sạc của nó này ít nhất là 9V tới 10V nhé nhưng loa Q93 này nó dùng nguồn điện pin có 5V thôi thì là sẽ dùng chung với cục sạc điện thoại rất chi là tiện lợi luôn trường hợp cục sạc này có trục chặt là các bác sẽ dùng cục sạc điện thoại chung luôn rất đơn giản nhé và cũng có thể khi nó hết pin các bác sẽ dùng luôn cục sạc dự phòng của điện thoại cắm vào chân USB chân phổ thông luôn cắm vào như này là đã báo sạc đấy không cần phải mua thêm pin sạc dự phòng nhé không cần phải mua thêm pin sạc dự phòng đặc biệt của loa điều khiển xe dùng chung với này pin sạc dự phòng của điện thoại tiết kiệm hơn kinh tế hơn và cái tay điều khiển này thì cũng giống như tay điều khiển của Q92 à, tích hoạt đầy đủ chức năng cao cấp và cũng dùng pin sạc pin sạc được nhé Đấy, dùng pin sạc được dùng pin 5V2 sạc được thì đồng nghĩa với việc tay điều khiển này cũng dùng chung với cục sạc điện thoại luôn và dùng chung với sạc dự phòng này được là rất tiện lợi cho anh em chơi nhé và cái điểm ưu biệt lớn nhất ưu điểm lớn nhất của dòng loa Q93 này ấy, nó nó đã được cải tiến bên mạch cải tiến bên mạch điện tử bên trong dùng nguồn điện là 5V cực kỳ tiết kiệm pin